Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh youtube của Tomato Hường Trong video này Hường sẽ so sánh việc rút tiền qua PayPal và Payoneer Coi thử là cái nào sẽ ờ, lợi cho chúng ta hơn Nếu như một cái kênh, ờ, một cái nhà cung cấp mà mình làm affiliate cho họ Mình bán sản phẩm cho họ và mình nhận hoa hồng ờ, Sau khi mà họ chuyển hoa hồng về thì mình nên rút về PayPal hay là Payoneer Trong một số trường hợp thì có hai sự lựa chọn cả là PayPal và Payoneer thì nếu mà có hai sự lựa chọn này thì các bạn nên rút cái nào bây giờ hường sẽ làm một cái thao tác rút tiền về thử xem là cái phí mà PayPal lấy ít hơn cái phí của Payoneer lấy ha lấy ha ok Hương vừa ờ, một thử với ở trên um, Payoneer với 200 ờ, đô thì mọi người sẽ thấy đó là một đô ở đây được nữa đó là 22.987 đồng có lúc thì là được 23 23.100 ờ, đồng ấy thì các bạn đoán xem thử cái PayPal là bao nhiêu ok qua PayPal bây giờ Hường sẽ rút tiền thử nha James Buffon Hường chọn ngân hàng này bấm next rồi bây giờ Hường thử rút um, hồi nãy Hường rút bên kia bao nhiêu 200 đô đúng không rút tới 200 đô next Hường thấy nè ở đây thì ờ, mình tốn phí là 60 ngàn tỷ giá của mình là 22.787 mà còn tốn thêm 60 ngàn nữa mọi người sẽ thấy đó là khi mà mình Hường rút 200 đô ấy đã được 4 ờ, triệu 557 ngàn còn bên đây nếu mà Hường rút 200 đô thì được 4 ờ, triệu 597 ờ, ngàn. Tóm lại là bên này ờ, mình rút thì mình vừa tỷ giá thấp hơn mà vừa tốn phí thêm 60 ngàn nữa. Đấy thì Hường mới rút có 200 đô thôi thì nó ra nó đã lợi hơn mấy chục ngàn rồi. Nếu mà Hường rút 1 ngàn đô hay 2 ngàn đô hay 10 ngàn đô thì như thế nào đúng không? Nên các bạn cân nhắc chúng ta nếu có hai sự lựa chọn PayPal hoặc Banner thì chúng ta hãy chọn Banner ok hơn đúng không? À, PayPal nó là một cái ví điện tử uh, được sử dụng rất là uy tín trên toàn cầu tuy nhiên là về mặt uy tín thì cả hai cái này đều uy tín nên các bạn uh, nên có cả hai tài khoản chứ không phải là chúng ta chỉ có Payoneer và PayPal PayPal được sử dụng nhiều hơn Payoneer ok là một cái ờ, phép so sánh nhỏ nhỏ thôi mời các bạn uh, tham gia vào group uh, Startup Tốt lên và đi ở à, Fearless Marketing này và like fanpage uh, Startup Tốt lên và đi để uh, mình học hỏi thêm nhiều kiến thức về Fearless Marketing là thu nhập thụ động uh, kiếm tiền với um, À, affiliate marketing trên mạng vân vân thì uh, trong group này Hường sẽ chia sẻ thêm nhiều hơn về um, à, affiliate marketing cũng như là những cái cơ hội kinh doanh đừng quên subscribe đến cái kênh youtube của Hường uh, like hay comment một cái điều gì đó dưới uh, video này nha hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo bye bye